Xin chào các bạn à, Mình tiếp tục với bài số 9 nha các bạn Ở bài số 8 thì mình sẽ mình đã luyện là cờ G, S, L Ở bài số 9 thì mình sẽ tiếp tục với E, E và tờ à, Sau đó mình sẽ viết cái câu là à, Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Thì ở hai câu này khi mình viết á, thì mình sẽ để các bạn sẽ để ý là cách mình nhấn bút nha Mình nhấn mình nhẹ như thế nào để có thanh đậm cho đẹp à, Mình bắt đầu nhé các bạn đầu tiên là âm e à, thì âm e sẽ khác với âm cờ một chút à, cách bắt đầu thì cũng giống như là có một điểm khác à, bây giờ mình sẽ viết lại âm cờ để các bạn xem và mình sẽ phân biệt ừ, điểm khác nhau giữa cờ và e nhưng mà à, mình vẫn bắt đầu hai ly rưỡi em cờ đối với am e thì mình vẫn bắt đầu giống như vậy nhưng mà khi cái chỗ này cái vị trí này đi qua thì các bạn không đi qua gần làng kẻ này mà các bạn đi qua đến nửa ô ly thôi là mình sẽ đi lên tới đây thôi à, mình không có kéo xuống gần cái làng kẻ nha à, mình sẽ viết am, a, am e cho các bạn xem mình bắt đầu từ đây à, mình vẫn viết giống như vậy này nhưng mà mình cao lên một chút vẫn lên đây là hai ô ly rưỡi rồi vừa qua vị trí này thì các bạn sẽ thắt liền tham e à, mình viết âm e rồi mình sẽ bỏ dấu rồi đến âm tờ à, nét chỗ này cong xíu nữa sẽ đẹp hơn các mà à, âm tờ thì vị trí bắt đầu của mình là sẽ ở vị trí này dưới tầng kẽ này nằm ở đây rồi các bạn sẽ cong qua à, mình cong như thế này nha rồi đến đây dẫn cao lên là hai ly rưỡi rồi đến đây mình hơi nghiêng xuống một chút xíu vừa qua làng kẻ đứng này mình sẽ thắt rồi mình sẽ cong về à, qua làng kẻ này nha các bạn âm tờ à. sau đó các bạn sẽ viết câu là em luyện chữ đẹp à, tuổi nhỏ chí lớn à, mình viết cho các bạn xem nha nên các bạn bỏ dấu ngã các bạn lưu ý các bạn bỏ vừa đều hai bên thôi mình đừng bỏ đá lên cái đường này mình đừng hất lên quá nha tương tự như vậy các bạn viết câu tuổi nhỏ chí lớn nha. À, bây giờ mình sẽ viết nhanh à, câu thơ là công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra à, khi viết các bạn lưu ý là à, mình nhấn bút chỉ cách các bạn nhấn bút để ra thanh đậm cho đẹp à, ví dụ đối với chữ u à, chữ y thì mình sẽ nhấn bút là đậm ở trên đầu à, là như thế này à, các bạn đưa lên đây thì các bạn nhấn bút rồi sau đó mình phải dở bút lên nhẹ liền rồi đưa bút lên nhấn bút rồi sau đó là phải nhẹ bút liền à, thì chữ u của mình nó sẽ đậm ở đầu à, và ngược với chữ u thì chữ n m thì sẽ đậm dưới chân à, đậm dưới chân là vị trí dưới này à, thì mình sẽ viết thế này à, đây các bạn lướt lên nhẹ nhàng rồi tới đây thì các bạn sẽ nhấn bút rồi sau đó bạn dở lên liền để bạn viết nét tiếp theo rồi nhấn bút và dở lên liền ừ. thì như vậy thì thanh đậm nó sẽ đẹp hơn à, các bạn quan sát câu công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ nước trong hồn chảy ra nha mình sẽ bắt đầu dưới đây rồi các bạn nhớ để ý cách nhấn bút của mình à, và viết cho thật là đẹp nha xin chào các bạn